ok em vào đây là tổng kho đồ của bác số nha mọi người tổng kho đồ bác số sáu nha Đấy. bán em cái nhẫn ẩn một á à? sân trận đây em mua nhẫn một nhiêu em ơi đây, đầu tiên là khả năng muốn nói đến ở bát 66 này thì một gia truyền khá tương đối mà kháng họ không có buồn quá này mà 40 và 10 ờ, kháng tất cả nhận cái này cho bán được tầm 5 kim giá truyền này bán cũng tầm được uh, ờ, 5 đến 10 kim nếu thực sự thì chắc nghĩ chắc nó tầm đó tại vì không kháng họ buồn quá rồi em mua nhẫn dòng 1 bao nhiêu Sơn Trịnh đây Bán luôn em ơi Nhẫn dòng 1 này 40 chậm này Cũng được 3 năm kim hơn hai cái nhẫn ăn 1 nó sinh lực lực Đó. Ở đây nhẫn ăn 2 sinh lực lực Bù lại thì cũng được tầm 3 kim hơn một chiếc Không được Không được à Anh bán không được à ừ. Ở nhẫn kim này anh Long xin này Anh có cho thì cho nha Mà anh Long online xin không cho ờ. Ở nhẫn này thì 1940 thì bèo lắm còn được kim cho đến hai kim rưỡi nữa những này cũng khá ok đấy sinh lực được ok quá này ngọc bội này ngon này bạn biết có ai xài không thằng pháp 20 luôn trọng 40 sinh lực lực những món dòng hai thì chỉ tương đương từ ba kim hơn đó rồi này ẩn một này ẩn một thì được giá thì cứ trên 5 kim thôi <laughs> rồi cái nặng cái nhẫn này nhìn khá là bá cháy nè thông pháp 20 làm chậm 30 thì sự cái này thì bán cũng được một kim cho nó một kim rưỡi em nếu em nghĩ tầm đó ngọc bòi 540 dòng 2 thực sự là về bờ rất là nhiều món 540 rồi một cái nhận uh, ờ, sinh lực cao mấy cái này thì tương đối đỡ lại cho anh em nào cần lái thời hàng xấu dần cái này không uh, bao nhiêu anh Tùng ơi có ai xài vứt cho anh em xài đó 19 30 không sinh lực và với cái này 13 30 bán em 4 kim à ok Anh Tùng ơi cái nhẫn uh, chậm dòng 1 anh có bán không? Có người mua 4 kim là anh có bán không? <laughs> Rồi ok Bắt 66 Dòng 1 4 kim thì cái Cái sinh lực thấp nhá Ừ, còn cá sinh lực kia anh có xài thì anh uh, xài còn là anh bán cho anh 18 một cái nha, anh 18 đang cần đó. Ừ. Rồi, ok. Nhận thủ anh Tùng bán nhiêu anh Tùng ơi. Rồi, đó nè, chốt video số 6 như vậy đó.